Hôm nay khi lên đai vàng Chà, võ phục mới ta Còn chị trông trội hơn hẳn đâu có Đồ cũ đấy Nhưng chị có video mới để giữ quần áo luôn như mới Con học rồi Con giỏi quá Video mới trắng mát ngát hương